Như thường lệ, khi tìm hiểu về kim loại chúng ta phải biết vị trí của nó nằm ở đâu. Ở trong bảng hệ thống tuần hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn là một bảng được uh, đầy đủ nhất tất cả các nguyên tố hóa học được chưa nhỉ? Thì chúng ta thấy rằng là các nguyên tố kim loại thì nó có khoảng hơn 80% được chưa nhỉ? Trong tất cả các nguyên tố ở trong bảng hệ thống tuần hoàn thì nguyên tố kim loại chiếm 80% và vị trí của nó nó là các nguyên tố S nằm ở nhóm 1A và 2A. Tất nhiên là chúng ta phải trừ đi hai nguyên tố đó là hero và heli bởi vì hero là phi kim và heli là khí hiếm rồi nhỉ? Và nó là các nguyên tố họ P. Các nguyên tố họ P thì nó giải rác hơn các nguyên tố họ F. Các nguyên tố họ P nó có thể nằm ở nhóm 3A trừ nguyên tố bo nằm ở nhóm 4A ví dụ như là thiếc và trì nằm ở nhóm 5A ví dụ như là bismuth và nằm ở nhóm 6A là nguyên tố poloni. Được chưa nhỉ? Ngoài hai họ S và P ra thì đối với họ D và họ F cũng thông thường là các kim loại. Tất cả các nguyên tố họ D thuộc các nhóm B thì đều là các kim loại. Khi chúng ta nhìn vào bảng hệ thống tuần hoàn chúng ta sẽ thấy rằng là bảng hệ thống tuần hoàn chúng ta có thể chia ra làm 4 khu, đúng không ạ? Hai khu hai bên đấy là các nguyên tố nhóm A. Khu ở giữa là các nguyên tố nhóm B. Và hai dòng cuối cùng đó chính là các nguyên tố nhóm F hay người ta còn gọi là các nguyên tố thuộc họ lantan và actini. Được chưa nhỉ? Như vậy chúng ta thấy rằng là trong bảng hệ thống tuần hoàn chỉ có một phần rất là ít, khoảng 20% đó là các nguyên tố phi kim, còn hơn 80% đó là các nguyên tố kim loại. Và từ các vị trí này người ta có thể nhận biết được cái vị trí tương đối của các nguyên tố kim loại trong bảng hệ thống tuần hoàn đó chính là nằm ở phía dưới và ở bên trái của bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Các em thân mến, chúng ta tiếp tục bài học với mục thứ hai đó chính là cấu tạo nguyên tử của kim loại. Chúng ta phải nắm vững cái mục thứ hai này bởi vì sao? Phần cấu tạo nguyên tử của kim loại sẽ là các cơ sở để chúng ta có thể nghiên cứu được các tính chất vật lý cũng như tính chất hóa học ngay sau đây của kim loại. Để vào phần thứ hai này, thầy đưa ra một ví dụ và các em hãy viết cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố kim loại sau. Thầy sẽ cho rõ đó là các cái điện tích hạt nhân ở đây. Đó là natri, điện tích hạt nhân là 11 cộng. Nhôm, số đơn vị điện tích hạt nhân là 13 và magie số đơn vị điện tích hạt nhân là 12. Để viết được cấu hình electron nguyên tử, chúng ta phải nắm vững ở các bài học ở năm học lớp 10 rồi, đúng không? Như vậy là chúng ta phải nắm vững thứ nhất là về thứ tự mức năng lượng ở trong các phân